nhà nhé Bây giờ thì buổi tối rồi nhưng mà mình đến cái vườn hoa này không biết là Bởi vì người ta mở cửa đến 9 giờ Nên hôm nay mình đi vào ban đêm xem là có đông người hay không Và ban đêm nó có khác ban ngày hơn thế nào hay không để mình đi và review cho cả nhà cùng xem nhé Bây giờ cả nhà cùng đi với mình nào ở ban đêm thì cái ánh sáng nó chiếu nên là hơi lè một chút nên có gì thì cả nhà thông cảm nhé Bây giờ ban đêm nên là nó hơi chói đèn một chút Có gì thì cả nhà thông cảm Ôi ban đêm nó cũng đẹp lắm đấy chứ đâu phải là nữa đâu Đây là những cái ánh sáng người ta làm con đường này mọi người đi này. Cái chữ nó sáng quá nên lẻ Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đây nhá. à, Thành ra những cái đèn sáng này nó sẽ chiếu và đổi theo từng màu Nên là nó chiếu lên cũng ấn tượng lắm đấy chứ đi ban ngày cũng đẹp rồi nhưng ban đêm mình cũng đi cảm giác thử một lần xem nó thế nào xem là nó có khác gì không ở ngoài kia thì đèn vẫn chiếu quanh cái hồ ấy hồ sen mà hôm mình qua cho mọi người cùng xem đấy ở đây là cuối tuần cũng đông lắm cả nhà và khi những cái ánh đèn nó chiếu lên những cái dáng hoa này thì nó toát lên cái vẻ đẹp khác về ban đêm oh. nếu mà ban ngày mà nó nóng quá thì mình đi vào ban đêm ấy sẽ hay hơn ừ. bởi vì ở đây đèn cũng chiếu xuống hết cái khu hoa này này ừ, đấy, ngắm hoa vào cảnh ban đêm này cũng hay mà cũng còn đang rất rất là đông người đang đi ở đây nhé cả nhà ở xung quanh những cái cổng này nên là hôm trước mình thấy người ta lắp cái đèn nháy à, thành ra là đợt này huyện mở cửa đến 9 giờ cho mọi người cùng đi Ồ. Vì trong cái điều kiện ánh sáng này, nên là có gì thì cả nhà sẽ thông cảm cho mình nhé Bởi vì là cái đèn nó chiếu vào với là nếu thì đôi khi nó sẽ bị màu nhòe một chút hoặc là cảnh về đêm thì nó không được sáng lắm nhưng mà mình coi ban ngày đó mọi người chụp ảnh tự sướng này đang có những bức ảnh đẹp đấy chứ ở đây thì nó giống như một không khí Giáng sinh hơn khi không khí Giáng sinh thì những cái đèn nháy này được chiếu lên này. À, người ta lắp cho nó nháy theo từng đoạn nên là tạo ra một cảm giác là đẹp hơn so với là mình chiếu hẳn nữa nhá Wow đèn nó chiếu lên những cái bông hoa này với là bên kia cũng mấy cái cây mà hôm trước mình quay ở chỗ đấy, đấy. ban ngày thì làm nơi cho người, người nghỉ để lấy bóng mát đấy nhưng ban đêm người ta dán cái đèn nháy lên đấy nhìn nó đẹp cực kỳ luôn từ dưới thân cây và nứa lên à, có lẽ là ở trong video này thì các bạn sẽ không cảm nhận hết hết cái vẻ đẹp của nó giống như bên ngoài mình nhìn đấy bởi vì nó hơi bị chói đèn một cái nhưng hy vọng rằng mọi người có thể cảm nhận và thấy được một cái nét đẹp của cái vườn hoa này à đây đây là cái đường mà chỗ mình lên cái chỗ cao nhất để nhìn về hết cái bãi hoa này này hôm trước mình thấy cái đèn nháy nên là mình cũng phân vân là không biết là người ta làm vậy thì đêm có vào xem được không nhưng mà lần này huyện đang thu khách du lịch nên là mở cửa đến 9 giờ luôn nhé cả nhà Ôi và những cái hàng cây màu đỏ hôm trước mình giới thiệu mọi người là nó chưa đỏ lắm nhưng bây giờ thì nó đã chuyển một cái màu khác hơn rồi đến cuối tháng này nữa thì chắc nó sẽ còn đỏ hơn đây rất là nhiều nữa nhé Nên, vẫn có những cây xanh nhưng những cây đỏ đã toát lên cái vẻ đẹp của nó rồi ở à, đây là cái nhịp của nó đây đợt này hiện đầu tư ở đây rất là nhiều nhưng mà họ cũng đã thu về một cái lượng lớn khách ở đây có ngày ở đây nhiều nhất đã đến 68.000 người đến đây thăm trong một ngày và có ngoài đường này là xe chật cứng luôn không có bãi đỗ xe đến nỗi mà xe buýt không thể đi qua được mà và huyện cũng không ngờ rằng nó lại đông đến cái như vậy nên là người ta cũng không kịp làm hết cái bãi xe cho mọi người đậu nhé có lẽ ban ngày nó cũng đã tỏa ra một cái vẻ đẹp khác nhưng mà ban đêm mình cảm thấy một cái vẻ đẹp nó khác hơn đây những cái bông hoa này này hôm trước mình đi ấy là nó đang nở rộ nhưng bây giờ thì nó đã rớt hết những cánh hoa chỉ còn sót lại một phần nào thôi nhưng mà ban đêm này cái đèn nó chiếu lên ấy thì mình vẫn thấy những cái cánh hoa màu đỏ vẫn đang rất là đẹp nữa cả nhà ở đây là một khu mà lên từ trên cao mình nhìn xuống hết đấy nhưng mà đèn nháy ở đây người ta lắp không phải là người ta lắp tới sáng luôn một con đèn này bây giờ cũng đã 7 giờ rồi nhưng mà còn đang rất nhiều người vào đây nhá những rừng hoa hướng dương này nhưng mà hoa hướng dương ở đây hình như là không phù hợp lắm nên là nó nhỏ cây và nó sinh ra rất là nhiều bông mà cái này hạt không có bao nhiêu nhưng mà nhỉ ở đây có một cảnh tượng giống như là ở Hà Lan khi mà mình thấy những cái cối xay gió này ở ban đêm là nó xoay nhá còn bên cạnh là vườn hoa hồng nữa cả nhà đây mọi người đến mình đông phết ấy à, đây nó giống như một cái hành lang nhỏ của một ngôi nhà mình tưởng tượng là như vậy khi mình bước lên bên cạnh là những hàng rào ánh sáng này này đẹp phết đấy cả nhà nó, nó đi trong không gian toàn là ánh sáng bên cạnh mình cảm giác lấp lánh như những ánh sao ấy từ trên ban ngày mình nhìn xuống ấy, thì thấy hoa nó nở rất là đẹp này nhưng ban đêm này thì mình sẽ thấy những cái ánh đèn nó chiếu theo những cái hồ cái nước sẽ là tạo nên cái nét đẹp và điểm nhấn hơn nhé wow. À, đây cuối xây gió vẫn quay liên tục này nhỉ mình sẽ đi vào và đi cái hàng hoa trong kia xem nào ở đây thì có những chú thỏ trong những cái vườn hoa hồng này, này. ô tuần này hoa hồng đã rơi hết rồi nên bây giờ chỉ còn lác đác lại một số nhị mà đang chuẩn bị nở thôi nhé cái này hình như là nó chạy được bằng motor nên mình không có điện này. à đúng rồi ở trên kia có cái motor nó chạy như cả nhà một vài cây nấm được làm ở trên bên dưới cây thông ấy. <laughs> giật cả mình cứ tưởng là ai chứ ở bên này thì hoa hồng vẫn còn đang nở này ở phía này đang nở đang đẹp này đây là một ngôi tròi giống như một cái tròi cổ tích ấy ở đây ban ngày thì bạn ngồi đây mà nhìn ra cái cánh đồng hoa thì rất là đẹp này và đứng ở bên đây thì có cái mùi thơm của hoa hồng nữa và ở đây là cái dạng hoa hồng người ta đang nuôi để cho nó lên nó phủ kín hết chắc năm tới nó sẽ phủ kín nhé cả nhà Đợt tháng 5 mình đi ở đây ấy, thì nở rất là đẹp rồi Nhưng mà nó vẫn chưa kín hết cái nóc này này Các bạn đang thấy có khoảng trống ở trên cái nóc này không? Đó là những khoảng trống đấy là cái hoa hồng nó chưa nở hết này Và nó chưa răng lên hết này Bây giờ vẫn còn nở nhưng mà chỉ lác đác thôi Đây này Vẫn còn một số ít đây còn đang nở nhé Dưới này cũng vậy Đây còn đang có một chùm này Đó. bên này thì người ta làm những cái cầu tình yêu này còn trong buổi tối thì có lẽ các bạn sẽ không thấy rõ lắm nhưng mà mình sẽ quay cho các mọi người xem một chút cái hoa này bây giờ nó đang nở rộ này nên ban ngày mà coi đến đây thì mình ngắm cái hoa này rất là phù hợp trong cái tuần này nhá nên cả nhà nếu ai mà có thời gian thì tuần này cố gắng đi đi không là đến lúc nó bắt đầu nó tàn mất thì nó bớt nó không còn có nhiều cái để các bạn có thể check in cũng như chụp ảnh đâu nhé trước mình là có hai bạn trẻ đang đi chụp ảnh cái bạn này mỗi người một máy ảnh rất là lớn chắc là cái bạn đi chụp để làm ảnh để bán hay gì ấy. còn bên mình đây thì cái hồ sen này ban đêm người ta răng đèn ở giữa và người ta răng thêm cả đèn flash để cho nó chiếu nữa tạo ra giống như những con đom đóm nó bay ấy cả nhà thì mình đã đến đúng cái dạng cây này rồi từ bên ngoài mà mình nghe tiếng gió mà những chiếc lá nó đu đưa nghe sao sao sao xào là có một số lá bắt đầu rơi dần rồi bởi bây giờ đã vào thu rồi những cả nhà những cái đèn này được răng từ gốc lên mình vào cận cảnh này chúng ta thấy đẹp rồi nhưng mà từ ngoài mà mình chụp vào ấy thì mình cảm thấy nó còn đẹp hơn nữa <laughs> nó sẽ toát lên cái vẻ đẹp khác nhau các bạn có nghe không tiếng gió nó thổi gì rào gì rào ở cạnh đây này Đấy. ban ngày thì ở đây mình sẽ cảm giác là nó có cái sự mát mẻ khi mình đứng ở dưới những gốc cây này thế còn ban đêm này thì mình nghe tiếng gió nó thổi cũng có một cảm giác gì đấy hay hay giờ này những cái bông cỏ này nó đã bắt đầu nở chứ cả nhà đây này nó sẽ nở thành cái màu đỏ tím này này đây này nó giống như có màu tím này đấy bây giờ nó bắt đầu nở hết rồi nhưng mà chắc còn khoảng tầm một tuần nữa thì nó mới rộ hết bởi vì đang còn những cái bông trắng ấy còn nhiều lắm từ trên này tại vì nó cao mình không thấy đấy còn mình ở đấy mình dọi không hết chỗ đấy ban ngày mình thấy rồi nó rộng ngoài tít thế kia luôn đó là những cái bông hoa hôm trước mình chụp cho mọi người cùng xem đấy ở cái video trước ấy thì bây giờ nó đã rớt hết những cánh hoa này rồi buổi trước nó từ dưới này lên này Nhưng bây giờ chỉ còn sót là một vài bông cũng là những cái bông ở trên đọt này đang chuẩn bị nở ấy nên là à, cái tuần này nó đã mất đi cái vẻ đẹp mà tuần trước mà mọi người mà đi thì rất là đẹp đây là cửa ra đây rồi ở bên tay trái mình và bên tay phải mình đây cũng đều là những các loại cỏ lúc nãy đấy cái bên này không tốt lắm bên kia không cao vậy chỉ ở bên phải mình đây thì cao thôi còn bên trái này nhìn nó xấu lắm chắc là cái đất này nó không phù hợp lắm ở dưới kia thì đất mùn hơn còn trên này thì kiểu đất nó kiểu pha cát rồi cả nhà nên là chắc là không hợp lắm nên là không cao như vậy vì cái này mình cứ giống như mình đi cutting ở trên một cái sàn diễn ở <laughs> dưới những cái ánh đèn này này nhà bên cạnh mình lại có những cái bông hoa đang nở và mùi mùi thơm của hoa đang tỏa ở khắp chỗ này chỗ này là cái gốc mà người ta tạo ra thôi người ta trồng người ta tạo theo cái mô hình đấy nên là nó cũng không giống như cái chỗ kia nhưng mà nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó ở đây là cái nơi bắt đầu vào nên là người ta cũng phải tạo một cái điểm nhấn để cho mọi người thấy rằng cái nét đẹp của vườn hoa này nó từ đâu khi mình bước vào mình đã thấy cái chỗ này tạo này là mình cũng đã có một cái cảm giác thích thú rồi nên là mọi người đến đây chụp ảnh này đây là mọi người đến để chụp ảnh từng khoảnh khắc từ buổi tối hoặc là buổi sáng khi mà những giọt sương nó chuẩn bị thì, ờ, uh, tan ra thì lúc đấy mọi người lại bắt đầu đây chụp những cái bức ảnh ở chỗ này sẽ đi vào cái chỗ này xem là nó như thế nào nhé để vào, vào trong chỗ nhân tạo này nữa đó là những cây mà được tạo ra từ những cái đèn led này thôi bên dưới những cái dạng đèn nó chiếu lên những cái bông hoa được trồng ấy tạo ra những cái màu theo những cái đèn còn đây là những bông hoa mà người ta tạo giống như nhà, tượng trưng như những bông hoa hồng ấy nhìn màu trắng màu tím rồi màu đủ đủ thứ màu hai ba bốn bên này thì màu đỏ này cả nhà bên này thì những cái bông hồng màu đỏ màu trắng còn đây là những cái chú chim mà nó là biểu tượng của huyện Trân Nuôn này người ta gọi là cái gì turumi à? à, cái loại chim này thì nó sống ở khu vực DMZ mà giáp với Triều Tiên rất là nhiều và mùa đông thì mọi người không khó để bắt gặp những cái đàn chim này nó cứ từ từ nó kiếm ăn ở những cái cánh đồng ấy bởi vì ở đây nó được bảo vệ nhé